chúng ta có một cái bộ truyền thuyết mà chơi được rất nhiều line up trong cái trận đấu này thao mà sáng tạo được trận này hay đấy trận này chơi độc lạ được đấy được đấy mà chơi gì đây là chơi gì đây nó sẽ quyết định ở cái round thứ hai anh em ạ <clears throat> chưa biết cứ bình tĩnh trận này thì Nhìn cái bộ truyền thuyết là chắc chắn là, là, là sẽ chơi được rất nhiều line up Sơ sơ là nó giải đều luôn Giải đều trong tất cả các line up luôn Có cả Lancer, có cả Dark Spirit Có cả cả Tetsulami À đây rồi, được đấy Đấy, có Dark Spirit, có rồng luôn Có cả cả Silent Assassin, có Squire Chín hẹp là cũng được này, chín hẹp cũng được này rồi 6 ờ, Warlock cũng được này Rồi Egosit Egosit Witcher Egosit Witcher 9 Hunter Thậm chí là cả cái gì 12 con 12 con Ui nhiều lắm anh em ơi Chuyện này nhiều lắm Chuyện này có cả Cả cả cả cả Saman cũng được nhá Có có có Squire là chơi Saman luôn cũng được Rất nhiều line up có thể chơi được Đấy rất nhiều line up chơi được nhưng mà lại cái bộ ngon nhất bây giờ là coi như là ngon nghẻ nhất bây giờ để leo rank thì lại không chơi được ơi xài gót đỏ không chơi được anh em ạ trận này gót đỏ không chơi được đấy không chơi nhá không chơi gót đỏ không chơi gót đỏ trận này uh, từ từ xem nào tôi thách thằng nào dám chơi gót đỏ trận này luôn anh em ạ thách thằng nào dám chơi gót đỏ luôn không có ca lông không có ca lông không có rớt không có không không không có khan Đấy mà lại còn có cái Dark Spirit Thách thằng nào chơi gót đỏ đấy Thằng nào mà chơi gót đỏ trận này thì, thì mới gọi là giỏi này Thằng nào chơi gót đỏ trận này mới giỏi này đấy, Hay là tôi chơi gót đỏ <laughs> Gót đỏ rồng mập à <laughs> Nghe nói là bây giờ rất nhiều người chơi gót đỏ rồng mập đấy, Trận này cho thử cái con gót đỏ rồng mập xem nào Nói thế thôi không chơi đâu anh em ạ Trận này một tỷ con nó tờ cái con rồng mập Không chơi được Đó à. Từ từ đã anh em chưa biết cứ từ từ vứt gấu vào câu tí này câu gấu này ừ. tôi thì tôi đang có ý định là làm cái con ten chơi gấu anh em ạ à. thế nên là bây giờ tôi cũng phải chơi thật là nhiều gấu để cho nó ra đấy à mà anh em đã biết ba điều bí mật quan trọng cực kỳ của cái bộ gấu này chưa anh em biết chưa tôi biết sẽ có anh em là biết rồi khi mà anh em xem những clip trước của tôi chơi về cái bộ gấu này tuy nhiên tôi cũng biết là có anh em chưa biết đấy thế nên là tôi xin chia sẻ lại cho anh em nhá xin phép được chia sẻ lại cho các anh em chưa biết ba điều bí mật cực kỳ cực kỳ cực kỳ quan trọng mà anh em chơi gấu cần phải biết đấy là cái gì à, thứ nhất nếu mà anh em xác định chơi gấu nhá trong cái trận đấu đấy anh em xác định là chơi gấu anh em đam mê với gấu thì anh em làm ngay cái bước này cho tôi cái bước đầu tiên này cho tôi đấy đấy là anh em vừa chơi vừa khẩn đó, vừa chơi vừa khấn đối với cả những anh em mà theo hệ Phật giáo nhá. Còn với các anh em mà theo hệ Thiên Chúa giáo thì anh em vừa chơi vừa cầu nguyện anh em nhá. Vừa chơi vừa cầu nguyện cho tôi. Đấy. Còn nếu mà nhà anh em giàu mà có điều kiện ấy thì tốt quá, thêm topping nhá, thêm topping. Anh em thêm thánh giá, thêm hương vào để cho nó dễ ra. Ừ. Còn cái điều ờ, lưu ý thứ hai, cái bí mật thứ hai mà anh em chơi gấu cần phải biết. Đấy là anh em chơi nhiều gấu à? Anh em thích chơi gấu thì anh em chơi nhiều gấu vào nhá Anh em một ngày anh em số farm với tôi 6 trận 6 trận chơi gấu luôn Đấy, Anh em càng chơi nhiều gấu thì cái tỷ lệ ra gấu ấy Của cái trận tiếp theo của anh em ấy Nó sẽ càng dễ ra Đấy, Anh em thử em nhá Cái này là có kiểm chứng rồi Có kiểm chứng qua rất nhiều người rồi Chứ không phải tôi bịa ra đâu Đấy có rất nhiều anh em chơi gấu anh em thấy thế Đấy tôi chỉ coi như là đúc kết lại thôi Thì anh em thử nhá anh em confirm lại cho tôi Đấy chơi càng nhiều gấu Thì tỷ lệ ra gấu càng nhiều Đấy, ngày hôm nay anh em chơi 6 trận Ngày mai anh em chơi cho tôi hẳn 7 trận đi Nhá, xem là anh em chơi được bao nhiêu trận nó ra gấu Đấy, anh em thử em nhá, anh em anh em có thể thống kê lại Đấy, xong anh em confirm lại cho tôi Rồi, còn cái điều thứ ba đây này Tôi chia sẻ cái điều thứ ba và nó cũng sẽ là cái điều quan trọng nhất cái điều mà nó không tâm linh như hai cái đầu nha anh em nhá hai cái cái cái yếu tố đầu tiên thì nó hơi tâm linh một tí nhưng mà cái yếu tố thứ ba thì nó rất là thực tế nó rất là thực tế để tôi chia sẻ với anh em là anh em nếu mà anh em muốn chơi gấu ấy thì anh em lạp tiền cho tôi nhá anh em lạp game cho tôi nhá lạp game thì tỷ lệ ra gấu của anh em nó sẽ dễ hơn cái này nó là chắc chắn luôn nhá đấy còn anh em muốn muốn biết là tại sao mà lại lại lạp game thì nó lại à, dễ ra gấu hơn thì tôi cũng lại chia sẻ cho anh em luôn mặc dù là tôi chia sẻ rồi nhưng mà tôi chia sẻ lại để anh em biết đấy là nhà phát hành muốn là chúng ta chơi nhiều hơn những cái người mà nạp tiền ấy người ta được chăm sóc một cách cẩn thận như là khách hàng ấy đấy thì những cái người nạp tiền sẽ có cái lợi thế hơn một chút cái tỷ lệ phần trăm roll này rồi tỷ lệ uh, ra những cái con gấu này nó sẽ được cộng hơn so với cả những cái người không nạp tiền những cái ạc free bình thường nhá anh em nhá đây nó chỉ là kích cầu thôi để để coi như là buôn bán đấy bán được hàng thôi đấy giữ chân được cái người chơi bỏ tiền ra trong game nha anh em nha anh em thử xem tôi chắc chắn luôn với anh em là nếu mà anh em có lạp tiền ấy anh em lạp battle pass ấy hoặc là anh em uh, mua skin ấy thì chắc chắn là cái ạc của anh em ấy nó sẽ dễ ra hơn đấy nha anh em nhá đấy em cứ thử đi em cứ thử đi nhá đấy còn để chứng minh thì tôi có thể uh, ví dụ luôn đấy là tôi anh em nhìn không đấy tôi câu gấu và tôi không có battle pass tôi cũng không có skin đấy nên là anh em thấy nó rất là khó ra anh em thấy tôi rất ít khi chơi bộ gấu là vì thế anh em thấy không không ra nhá đấy tôi không làm được cái điều đầu tiên tôi vừa chơi tôi không có vừa chơi vừa khấn được nếu mà tôi vừa chơi vừa khấn thì tôi lại không nói chuyện được với anh em đấy lại thấy không đấy, tôi không tôi không thể đọc kinh tôi không thể cầu nguyện được đấy còn cái thứ hai nhá là tôi cũng không chơi nhiều gấu đấy không chơi nhiều gấu luôn cái, cái, cái thứ ba tôi cũng không có battle pass tôi không có skin thế thì làm sao mà ra gấu được anh em anh em thấy không thôi lại phải chuẩn bị sang uh, hunter à ừ. vẫn chưa biết chơi gì mua một đống bài ở đây này này hơi bị coi như là lưỡng lự ở đây nhưng mà chắc là bỏ Clyde đi đã rồi chơi gì đây bán cái này đi tabu đi một con hunter nữa à rồi khó nghĩ nhở làm nào giờ bán nốt con cm đi vậy tôi vẫn chưa biết là chơi cái gì ấy anh em đấy mua cm à, định là là là chơi uh, có thể là chơi chơi chơi chơi goblin chơi goblin cũng được đấy nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa có gọi là hai sao co ví dụ như ở trong cái bộ goblin thì hai sao co nó chính là con con tinker kìa con heaven bomber kìa Đấy, chưa ra anh em ạ à. Chưa ra nên là cũng chưa biết là chơi cái gì luôn Chưa biết là chơi cái gì luôn Ờ <laughs> Còn một cái điều thứ tư nữa mà anh em chưa biết anh em ạ à. Đấy là Hãy luôn tỏ ra thất vọng ở trong game Hãy luôn coi như là tỏ ra là mình không có cái ý định chơi gấu Thì nó sẽ ra Ê, em thấy không? <laughs> được Thế thì lại được Thế thì lại được anh em ơi Thế thì lại được, được, được, được, được Được được đấy Được đấy Thôi cho ba Hunter vào anh em ơi Thế là được rồi Thế này mạnh rồi anh em ạ Ok rồi Thôi Tôi chỉ cần thế này thôi Được đấy Ok Nhưng mà có chơi gấu không thì nó là câu chuyện khác nha anh em nhá Đây là con gấu nó ra thôi Nó ra để tôi chơi đầu game thôi nhá anh em nhá Chứ, chứ còn bây giờ chơi với gấu ấy thì nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ Đặc biệt là cái con gấu nó phải lên hai sao Đấy Còn cái tầm này là là gì? Là vẫn đang Hunter nha anh em nhé Vẫn đang Hunter, vẫn đang mua Hunter Vẫn đang mua Hunter Ui <laughs> Anh em thấy không? Tôi, tôi vừa mới nói là tôi không có ý định chơi gấu Anh em thấy cái bí kia đấy không? Cái điều thứ tư nó lại cuối cùng nó lại là cái điều quan trọng nhất Đấy là anh em phải đánh lừa máy Tỏ ra nhá, anh em phải tỏ ra là không chơi Đấy còn lý do mà anh em không chơi được gấu ấy Là bởi vì anh em không đánh lừa được mày Có thế thôi Anh em không nói ra để cho mày nó nghe thấy Nhá Rồi Tính xem round tiếp theo gặp thằng nào nào Ờ à. Ờ vậy là gặp thằng Eco Gặp thằng Eco thôi không không có gì đáng no cả Eco mà Đang đang đang ở top 8 Level 5 Thôi rồi Round sau không làm gì cả Đúng rồi Đúng rồi chính xác Round sau không làm gì cả Round sau là, là, là chúng ta chỉ có ấy thôi Chúng ta chỉ có giữ nguyên thôi Round sau nữa thì mới áp cấp Rồi Xem cái món đồ này thì lấy được cái gì đấy Tôi cũng chưa muốn lấy đồ Từ từ chút Bây giờ vẫn chưa xác định ở chơi gì ấy, anh em ạ đang định uh, chơi chơi chơi cái gì đây Thì tôi cũng chưa biết đây Đang đây đang phải ôm một đống thứ đây này Hunter này Vẫn đang trên cái con đường là là là, là build theo cái con đường Hunter đấy Tuy nhiên là vẫn phải mua mấy cái con mết ở đây Bởi vì ra có mết giả sử nhưng mà Bây giờ mà nó có 6 mét và kẹp thêm cái con gấu mết này thì nó cũng là tuyệt vời luôn. Đấu game từ từ đã. Chưa biết là như ơ, thằng này sao có 6 con thế này? Vãi cứt áp 6 á. Nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn ăn được thôi Hóa ra là cú lừa đến từ bạn nào Cú lừa đến từ bạn nào Áp 6 cho là định kiếm sách đây mà Kiếm sách rồi Rồi Ok rồi Ý được đấy Hunter à Thôi được Cái con này thì áp 7 nó cho vào thôi Vừa đẹp anh em ạ Vừa đẹp vừa đẹp vừa đẹp Chưa biết Nói chung là chưa biết Từ từ đã Bây giờ nhá Mua quy giạt về Mua Grand Herat Mua Saudivo về Có ba con gấu rồi anh em ạ Tí nữa là cho vào là kích hệ Tuy nhiên là từ từ đã Bởi vì là bây giờ chúng ta đang thắng ấy Nếu mà kẹp sớm là là thua ấy Là mất chuỗi Đấy bây giờ kẹp hai con quy giạt vào là mất chuỗi ngay Thế là phải từ từ Từ từ đã Tôi nghĩ là lên 8 rồi kẹp Lên 8 kẹp là vừa Chứ mà bây giờ kẹp chưa chắc đã là ổn nào Ui thằng này khỏe đấy Vào cái giết hai con rồi Ây à Ây à Ây à Ây à Không bạn ơi Tớ có đang có chuối Tớ không làm cái điều đấy đâu Tớ không làm điều đấy đâu bạn ơi Rồi rồi bây giờ từ từ anh em ạ. Bây giờ ít nhất là cái con con con Thunder Spirit ấy nó lên 2 sao hay con gấu mết nó lên 2 sao tôi mới kẹp cái kiểu kia cơ. Còn cứ phải Hunter là chân lý anh em ạ, chân ái đầu game. Chân ái đầu game cứ ba Hunter mà phang thôi, rất là đơn giản. Mà hiện tại tôi đang có cái chuỗi rồi Tôi chắc là tôi phải lấy đồ tôi giữ chuỗi thôi anh em ạ Chứ còn bây giờ lại cởi trần Không có giữ được cái chuỗi đâu Lấy um, lấy tôi nghĩ là lấy cái huyết trượng trước Lấy cái huyết trượng trước Cái huyết trượng thì chơi đội hình nào cũng cần Ok Mà thôi tôi nghĩ là cái trận này không chơi Hunter đâu Hunter tôi cũng làm content tôi cũng vừa mới làm xong cái bộ Hunter chơi rồi Cái bộ này tôi nói thật với anh em là Hunter tôi chơi nhiều lắm Hunter tôi chơi cực kỳ nhiều luôn Cái bộ Hunter với bộ God hai cái bộ mà tôi chơi nhiều nhất mà Đấy Kế đó là là Exorcist các thứ đi cũng nhiều Thôi cái trận này không chơi cái bộ đó nữa Chúng ta không chơi bộ Hunter nữa Chúng ta Chúng ta chơi mết đi nhá Mết Mết trận này chơi mết Saman được luôn Mết Saman ổn luôn nhá Có Squire Có Squire Đấy kẹp Saman hàng Ryu luôn Chứ không cần phải phải fake Trận này là có thể chơi Ryu Saman được rồi 6m 4 Saman thì sao 6m 4 Saman thì sao Hay là Hay là 3m Hay là chơi 3m xong toàn Saman Cũng được Với cái meta này thì tôi nghĩ là cái trận này cũng chơi Saman cũng ổn đấy Trận này là thế nào cũng sẽ có thằng chơi Exorcist mà Saman thì nó lại counter Exorcist anh em ạ Đấy à, mà mình chơi Saman mình counter Exorcist thì tuyệt vời Tuyệt vời luôn Trận này chắc chắn là sẽ có nhiều người chơi Exorcist Do cái bộ truyền thuyết ấy Nó khỏe Ok Thôi nhá chúng ta ờ, sẽ chơi Saman Đấy tôi chốt luôn Saman luôn Đấy bây giờ trên cái con đường là giữ máu để chuẩn bị form đội hình 6m4 Saman ở level 10 Đấy còn trước level 10 chắc là 3m thôi Chơi 3m thôi Ui, ra cả human này Ra làm tí human đúng không nhỉ Làm tí human cho nó có tí sách không nhỉ Nhưng mà thôi Vớ vẩn bỏ human vào thì nó lại không có gấu Bỏ human vào bây giờ thì nó lại không Không không không không ra gấu Đấy mà nếu mà bỏ hunter đi thì nó lại không, không đép được quái Thôi Không được anh em ạ Cái này tôi chỉ mua tạm con human để tí nữa cho vào thôi Còn cái tầm này thì tôi chưa lấy được Tầm này mà cho human vào lấy sách thì có khi lại quái nó cũng toang luôn ấy như Cứ bình tĩnh anh em ơi Phải ba hunter vào để đép quái lấy đồ đã Lấy đồ quan trọng hơn chứ Quyển sách thì có đáng là cái gì đâu Bây giờ đang có tiền mà Mình đang có chuỗi thắng Chúng ta đang có chuỗi thắng cộng 7 Nói chung là về vấn đề tiền thì thoải mái Chơi gấu thì lo lắng gì về vấn đề là không có tiền áp cấp đâu Đấy còn đến lúc lên cấp 10 rồi hạn hay Ở đây rồi Một quả trứng thôi xin một quả trứng Xin một quả trứng thôi Thôi bây giờ up cấp rồi Up cấp lên cấp 8 này Bây giờ kiếm thêm một cái con mết nữa cho vào Kích hoạt 3 mết ngon Anh em ạ Còn một cái free roll này Roll này Roll nhẹ cái này Ui giời được đấy Được đấy 3 mét rồi Rồi 3 mét banter Được đấy Được đấy Được đấy Đấy, bây giờ kiếm thêm con CM nữa ngon này Từ từ nhá Bây giờ tăng mana là hơi chậm Bắn trưởng hơi chậm đấy Tầm này là bắn trưởng hơi bị chậm Rồi lấy đồ tiếp đi Đây rồi Món này là hơi bị khỏe luôn Gậy tà ác cộng 50% đam Bây giờ thì là khoảng 35% thôi Nhưng mà tí nữa lúc mà có cái món đồ cam thì nó là 50% luôn Tức là nó như là cái huyết trượng full stack ấy Như là huyết trượng full stack luôn Rất khỏe Còn nó sẽ bằng một lửa cái huyết trượng ở level 2 Khỏe đấy chứ Hay quá Không không không để được con con sói luôn Đúng rồi À đây rồi Đây rồi anh em ơi Đây rồi đây rồi đây rồi Saman Bây giờ bán một con đi Lấy slot À hay là tôi lên 9 luôn nhỉ Đủ tiền lên 9 41 tiền lên 9 nữa rồi Lên mẹ 9 đi Đang có chuỗi anh em ạ Lên 9 vứt thêm con gấu vào Ngon Được Lên 9 lên 9 lên 9 lên 9 lên 9 Lên 9, lên 9 luôn cái con gấu mết thì nó có kẹp 3 mét vào nó tín lắm anh em ạ Tín lắm Riêng cái con gấu mết hoặc là con gấu xin hay là con gấu đá Nó đều là những cái con rất mạnh giai đoạn đầu game Kể cả là một sao Bây giờ cho vào cái giữ chuỗi ngon round này rồi Cứ phải an toàn đã Chơi an toàn đã anh em ạ Đấy trận này có Exit nhiều mà anh em thấy không Đầy thằng chơi Exit quick luôn Trận này có 7 mà không chơi Exit quick thì lại bị ngu anh em ạ Ờ nhưng mà anh yên tâm tôi chơi cái bộ Saman thì nó cũng không ngại cái bọn quick này nữa đâu Mua Sama này Tí quên Mải nói chuyện tí quên Ủa Tôi đang có ý định là đưa lên 11 ấy Nhưng mà Đang đang đang đang đang hơi bị thiếu slot ở đây Căn bản đéo thấy ra mết nhờ Vẫn phải ôm Hunter để giữ chuỗi đây này Thằng nào chưa gặp nhỉ Còn thằng Toàn Như Toàn Như Fudo Fudo chưa gặp Fudo có chuỗi chưa gặp Khả năng gặp round này rất cao đây Toàn Như Toàn Như chơi Hunter à Qua được cái round này không nhờ Trông có vẻ to đấy Ăn được không Được không được không được không được không, được không? Xoay quạt đẹp Cũng to bạn ơi Được rồi Vậy là rao sau phải xả tiền gấp Rao này chắc là tôi phải xả tiền thôi Tôi nghĩ là rao này tôi sẽ phải xả tiền luôn nha anh em nhá Tầm này hơi đuối rồi anh em ạ Thôi tôi nghĩ là tôi xả tiền đây Không là thua là mất chuỗi đấy rồi luôn đi À lên mèo rồi Mèo này chơi được Mèo này chơi được Đây đây đây, đây. Mạnh thêm được một chút Cho con mèo này mạnh thêm được một chút Cái nữa Cái nữa Ui đéo ra Cài nữa Ui ôi đéo ra cái gì cả này Lên đi Ôi giời ơi Thế này thì không được Thế này thì không được Chán thế nhở Ăn nổi cái rau này không đây Ăn nổi không À được được được được được Ui con mèo kẹp vào nó tín thật đấy ba con gấu mết anh em ạ Hay quá Giữ được chuỗi này round thứ 21 rồi Rồi dần dần loại mấy cái con Hunter ra thôi anh em ạ Loại dần Hunter ra thôi Đây chúng ta kẹp được gấu này Kẹp tạm gấu ở round này ba gấu đồ hơi lèo khèo Kẹp như này kích hoạt bốn gấu đã anh em ạ. Kiếm mấy con gấu mết 2 sao bây giờ nếu mà ra con gấu mết 2 sao thì ấm luôn. Kích hoạt bốn gấu tỷ lệ nó ra nó nhiều hơn. Tôi cũng chỉ cần là mong là được cái con gấu mết nó lên 2 sao thôi anh em ạ. Xong rồi tôi cũng bán hết mấy con linh tinh đi tôi kẹp Saman mà thôi chứ còn tôi cũng không mong gì nhiều đâu. Tôi không mong gì nhiều đâu. Lên 10 là 6 mét 4 Saman đúng sách giáo khoa. Chứ còn tôi cũng không mong là lên được cái con Mấy cái con nó lên 3 sao Thì tôi cũng không mong Tôi chỉ cần hai sao thôi Nó vẫn kẹp hai Sama là được Đây rồi Nhưng mà nó lại đéo phải con kia Thôi chết rồi Thiếu slot anh em ạ Chắc phải lên 10 thôi Ôi lên 10 lên 10 lên 10 Ôi nhưng mà lên 10 vẫn thiếu Thôi chết rồi Quên tính nhầm rồi 8 tiền mới đủ 8 tiền mới đủ Bán con này đi mới 7 tiền thôi Ôi mẹ ơi thiếu một tiền Thiếu một tiền mới cay chứ đấy Thế thì thế, thế, thế, thế, thế thì cho mèo vào Chơi như nào đấy Đây đây đây đây, đây. Chơi như này anh em ạ Chơi như này như này như này như này Như này lấy tạm bỏ con giả ra Rồi ok Nhưng mà vô vẩn là mất chuỗi ở round này là nó cũng cao Khả năng mất chuỗi cao đấy khó khó khó khó khó khó khó khó khó khó khó khó sáu hunter rồi sáu hunter rồi ớ ăn rồi không ui được đấy được đấy được đấy được đấy ui được đấy được đấy rồi ôi à đây rồi gấu saman lên hai trời ơi tuyệt con nhà bà vời luôn tuyệt con nhà bà vời được thế này là được rồi ổn rồi anh em Ổn chưa, ổn chưa, ổn chưa, ổn chưa Thôi được rồi Cho hai con mèo vào ngon hơn đấy nhở Hai Saman được không? Như này ổn hơn không? Dồn đồ cho gấu đá đấy Ổn không nhỉ? Ôi tôi chết tôi rồi Con gấu đá nó đứng trước mặt của con con Lancer với cả con con con Con Aquaman địch kia thì toang rồi Ôi mẹ ơi cặp cái thằng này nó chơi cái gì đấy Ui chơi Kira Kira Warrior à Lạ nhá Lạ nhá Phải cướp khỏe đấy chứ Không yếu đâu Kira Warrior thì chơi ở 10 gì đó, Đúng không này lên 10 kẹp là 9 warrior kẹp Kira vào Đúng rồi Giờ chưa có 9 warrior chơi ở 8 là 6, 6 warrior kết hợp với hai Kira Mạnh vãi cứt Đùa Cắt được cột chuối của tôi nữa rồi Tôi chắc là lên 10 kẹp 9 warrior vào đánh luôn Velom luôn cho nó nhanh Nhưng mà cũng phải đến ra 30 cơ Ra 30 mới có món đồ Kira mới chơi thế được Rồi Đấy, cho hai con Saman vào Tạm thời thì thôi đây, đây cho con này vào con mèo bây giờ chuẩn bị bán rồi anh em ạ Con mèo bây giờ vô dụng rồi Mèo một giờ tầm này thì đánh đấm gì đỡ đâu Bây giờ chủ yếu là Tôi nghĩ là dồn đồ cho con con con con gấu mết này là được rồi Ra gấu mết 2 sao là, là ổn rồi đấy Anh em ạ Chơi chuyển sang 6 mét chơi thôi Này bạn ơi Bạn chơi Egosit à Mà bây giờ vẫn chưa có CM anh em ạ Bây giờ kích hoạt 6 mét bằng cái con con rồng à Kích hoạt 6 mét bằng cái con rồng này à Trận này lửa quá anh em ạ Không ra con giờ so Không có mala Không tăng được mala luôn ấy Đây toàn đồ Không có một cái viên ma lăng nào để chơi cả Mà không cho tôi con con CM để tôi chơi Lừa Cú, cú lừa thật đấy Thế chứ đánh thế này thì bao nhiêu lâu nữa thì cái con gấu mết nó mới tung trưởng được Khổ thật sự Bây giờ tôi cần là tôi cần là cái con gấu mết nó có thể tung trưởng sớm được thôi Một cái bờ linh thôi Cần cần cái bờ linh ấy Chứ còn 6 mét thì quá mạnh rồi 6 mét kết hợp với con này quá mạnh Bây giờ chỉ cần là con này nó tung được trưởng thôi là, là ngon vâng, Đợi oánh mốc mồm không tung được trưởng Đồng đội chết hết rồi mới bắn được trưởng lần đầu Ây à, mạnh phết nhở Ui, gấu đá gánh đấy nhở được đấy, được đấy Gấu đá khỏe chứ Ơ ờ, vớ vẩn gấu đá ba này Ờ được Tầm này phải rôn anh em ạ Ừ Đây đây đây Tôi rôn tôi kiếm human Tôi kiếm con CM vào Kiếm human kiếm quyển sách anh em ơi Ra tôi so đi Mẹ Thôi dùng tạm một con rồng này vậy Kích hoạt ba human cả đã Cay nhờ Rồi cái con quan trọng nhất thì nó đéo ra mà cái con đấy một tiền nhá Mà bây giờ lên 10 kiếm lên bao giờ nó mới ra cái con đấy đây Khó rồi Khó đấy Quan trọng là phải ăn được cả cái đau quái này nữa cơ Thì mới có sách cơ Đây là, là một quyển thôi Cần tất cả là 12 quyển sách để lên được level 11 Bộ này tôi chơi tôi thường là tôi sẽ chơi ở level 11 chưa level 11 anh em ạ Rồi đây có viên ma lăng này rồi Mày qua có cái Berlin anh em ạ Thôi sống rồi uh, Ui <laughs> ra được CM luôn Được rồi thế ok rồi đấy Ok rồi đấy Vãi hết cả cứt Quyển sách đầu tiên của tôi Berlin Ghép giáp luôn Ghép giáp luôn Ok Round này là chúng ta có đủ mọi thứ để chúng ta chơi cái bộ này rồi đấy Có Berlin rồi rồi, có CM có Berlin. Ok. Có CM có Berlin. Đấy, bọn này từ từ bọn human này từ từ đến round tiếp theo, round 30 cho vào kiếm tí sách anh em ạ. Round quái cứ round quái thì kiếm 4 sách thôi. Round quái kiếm 4 sách còn round bình thường thì chúng ta kiếm uh, một một sách thôi, một quyển thôi là được rồi. Ok, ui chuyện này có có, có thằng chim mết này. Chim mết mết mết human à? Ui giời đẩy chết luôn không Còn một máu Rồi xin thử sách nha Tầm này không tham được 6 human đâu Thằng kia sao tham 6 human xuống hố thôi anh em ạ à. Cái tầm này là cái tầm mà phải form được cái đội hình mạnh rồi Chứ còn 6 human tầm này yếu Đấy ui Vậy là có tới 3 người chơi 6 mét Ui cái trận này là cái trận trận đấu này nhiều người chơi có, có đường mét thế nhở Đấy mà hai cái ông đang chơi mét đang top 1 top 2 này Càng thật Chuyện này lại hóa ra lại có rất nhiều nhiều người lại tin tưởng vào cái bộ mét 6 mét luôn Ghê đấy, ghê đấy Egosit bây giờ lại nó lại chỉ đứng top 3 thôi nhá anh em nhá Bọn Egosit bây giờ nó vẫn đang đứng top 3 thôi Chứng tỏ là mét nó đánh nó cũng được đấy chứ Khỏe đấy chứ Khỏe đấy Rồi, chúng ta cứ đợi đến round 30 rồi chúng ta có thêm 4 quyển sách nữa Chứ không có chơi 4 sách bây giờ nhá anh em nhá 6 human bây giờ là xuống hố chắc luôn Bây giờ là phải kết hợp vào với cả gấu với cả Saman thì mới mạnh được anh em ạ. Tôi chuẩn bị là tôi ui đây thằng này mạnh này. Thằng này mạnh này, thằng này mạnh này. Đấy, thấy không? Khỏe đấy chứ. Ố, ố. Này chơi cái gì đấy? Ui, khỏe đấy chứ. Chơi cái gì nhở? Chơi cái đéo gì kẹp cả con cây vào vậy? Bán nó rồng đi. Bán rồng đi mua Kunka anh em ạ thuyền trưởng mạnh hơn rồi bán con rồng này đi mua cm ok thôi từ từ đã tiết tiết kiệm đã tiết kiệm đã anh em ạ tích tiền đã tí nữa là phải roll hàng saman saman toàn con đắt tiền thôi bốn tiền 5 tiền bình tĩnh không vội không vội không vội tí nữa là chúng ta bỏ gấu ấy thôi chúng ta bỏ gấu ấy thôi con gấu đù hai tiền thì thế nào cũng bỏ rồi Đấy con chỉ giữ lại giữ lại cái con gấu mết với con gấu Saman thôi Để kết hợp vào 4 Saman 6 mét ở đây Ui lại kinh ấy nhá lại bullet lại có Kira có hai tia Phải đấy Nhưng mà sắp chết rồi Nhưng mà sắp chết rồi bạn ơi Ui giời ủ mạnh nhờ Con gấu lướt kinh thật đấy 6 g lai mà lướt thấm á Ui đây này Cố vẩn này, gấu Sama lại lên được 3 sao này Được đấy Mà cái tầm này thôi tôi cũng chẳng mong cái con gấu Sama nó lên được 3 sao đâu Bây giờ tôi lên 11 tôi kẹp thêm con gấu nữa thôi chứ còn Không không không không có con này chắc là còn ba con nữa thì khó Nó quá quá chậm rồi Quá chậm cho cái trận đấu này rồi Nó bị chậm rồi anh em ạ Ghép cái cầm đánh này Tầm này thì, thì, không lên được 3 sao rồi Còn ba con nữa cơ Thôi Từ từ đã xem nào Thực ra 3 sao vẫn được nếu mà lên 11 Nếu mà tôi lên được 11 thì tôi kẹp 4 Saman với cả 4 gấu Ừ đúng cũng được Cũng được đấy chứ Cũng được đấy chứ không phải là không được đâu Từ từ đã xem nhá Nếu mà tiếp tục kẹp được 4 gấu thì nó lại vẫn là ok Rồi Lần này tôi thắng rồi Hay quá Ui rồi anh em ơi, cái thằng Egosit nó bị cái thằng thằng mết nó đấm kìa. Chứng tỏ là mết mạnh đấy chứ. Anh em ơi, tôi thấy cái thằng Egosit nó vừa bị đấm còn có 35 máu anh em ạ. Wow. Chính ra trận này ba người chơi mết đều ngon nhá. Chính ra trận này chả qua là vì là có ba người chơi thôi chứ còn còn là ngon đấy chứ. Hay là ừ, nó bắp bắp nó bắp ngầm cái bộ này lên nhở anh em nhở có phải không? Nó bắt ngầm cái bộ 6 mét lên đúng không? Khỏe đấy chứ Khỏe đấy chứ Đấm me Egosit được như con mà Đấy là con chơi có ba rồng ấy. Thằng kia nó chơi có ba rồng mà nó đấm Egosit như con luôn ba rồng 6 mét, Tôi cũng 6 mét nhưng mà tôi chơi Saman cơ ờ, Saman thì counter được cả hai luôn anh em ạ Counter được cả cả cả sáu mét mà counter được cả Egosit luôn Đấy, biến thành Saman là mất hiệu ứng trừ kháng phép rồi mất hiệu ứng trừ giáp Saman ngon hơn Đấy rồi Ê món đồ là gì đấy Này lấy cái gì Cầm đánh hai à Nói chắc là lấy cái cầm đánh đấy chứ còn lấy được cái gì nữa đâu Hay lấy cái búa xét nhỉ Lấy cái búa xét cũng được Thêm đam anh em ạ Lấy cái búa xét cũng được à, Thôi lại cho miết vào Đánh từ tốn thôi Đấy một hai round nữa là chúng ta có có có ấy chúng ta sẽ có đủ sách để up lên 11 chơi bộ này chơi 11 thôi anh em ạ chơi 11 thôi chứ không chơi 12 ôi thằng này có 7 rồi ui có 7 cung đen bkb 3 tia có cái món đồ 3 tia ở, ở ra 30 nhưng mà ôi trông không ăn thua Trông không ăn thua anh em ơi Đấy anh em thấy không Ui rồi không ăn thua Có 7 vẫn đéo ăn được này Thế thì Thôi Thế thì xác định mết mạnh hơn anh em ạ 6 Egosit đéo ăn được 6 mết này Anh em thấy không Được cái chứ Được cái chứ Có cả 7 rồi nhá Có cả 7 rồi đấy nhá Có cả 7 rồi vẫn đéo ăn được luôn về căn bản là cái bọn này nó lướt cho một phát chết hết rồi còn đâu nữa Thế là cái thằng Egosit tưởng là meta nhưng mà lại vẫn yếu hơn anh em ạ Vẫn đuổi hơn, vẫn yếu Giờ lên level 11 kẹp Saman vào đấm cả hai luôn Thằng Egosit còn có 28 máu thôi Bọn Saman nó đẩy kinh khủng lắm Bọn Saman nó đẩy khủng khiếp luôn Một round để đẩy hay mấy máu cơ anh em ạ Kinh khủng luôn Ừ, round này gặp thằng 6m này không ăn được luôn anh em ơi Ui tôi ăn được thằng này rồi Cho Storm Saman vào tín vãi đài luôn Đặt quả vòng được ấy Nhưng mà lọt có một con Lọt có một con anh em ạ Quả Static Storm của Storm Saman Đặt một phát tất cả đội hình của địch ở trong trong vòng Không tung trưởng được luôn Kinh thật Rồi kiếm nó ra hai rồi Tầm này ơ Saman mua, mua tiếp mua tiếp mua tiếp Xả tiền mạnh lên tí Trận này xác định là toàn Saman thôi anh em ạ Rồi xả tiền mạnh tí anh em ơi Kiểu con già Đây ôi Ui dùi Được đấy sao nào Được rồi Ok ok ok Có slot Có slot Có slot Đấy Ơ Sao sao sao sao Sao thằng Exit còn có 23 máu đấy kìa Vừa lấy 28 máu Tức là cái thằng Exit nó vẫn thua Ôi rồi ôi Cái thằng Exit nó vẫn thua Thằng thằng, thằng 6 mét kìa Nó thua cả hai luôn anh em ạ Ôi mẹ có 7 rồi vẫn thua à có 7 cung đen có BKB vẫn thua Ơ À bây giờ nó lại chuyển đồ cho con con con con ấy Ui giời nó không ăn thua luôn Chuyển đồ cho Fallen Witcher vẫn thua anh em ạ à. Còn có 12 máu Thôi xong rồi toang rồi bạn ơi Không phải meta rồi ờ, Mà cứ giữ tiền đi Sắp chết đến nơi rồi bạn ơi 50 tiền không xả mạnh nên Sắp chết rồi Ờ, hoảng loạn luôn đấy chứ không phải phải đùa đâu round 12 này 12 máu thế thôi nhưng gặp thằng nào cũng chết anh em ạ cái tầm này tôi nói thật với anh em gặp thằng nào chả chết 6 mét bây giờ nó chân lý lắm rồi Egosit cứ tưởng mạnh cơ à chắc là anh em thấy hôm qua tôi chơi rồi thấy mạnh đúng không có 7 cái cung đen bắn ờ, thôi rồi <laughs> cung đen bắn cho cái gì nhỉ cái gì nhỉ nhất tiến à nhất tiến hạ xong điều à không anh em ơi nó không đơn giản như thế đâu <laughs> không hề đơn giản nha anh em nhá không hề đơn giản một chút nào hết nhìn thì nhìn thế thôi nhưng mà gặp những cái bộ như này thì vẫn toàn ui ôi kìa sơ static storm ui rồi ôi đặt ngon quá hay quá nhờ được quá lại có sách rồi không đơn giản đâu bạn ơi lên 11 Xong rồi anh em ơi Lên 11 được rồi Kiếm tí lên 12 thôi nhở Ờ hay là bây giờ tôi nhây tôi lên được 12 không Bây giờ cố cố cố cố tình nhây để lên 12 không Nhở Bây giờ vớ vẩn lại lên được 12 chứ 12 kẹp vào là gì 6 mét 6 Saman Ờ ui 6 mét 4 Saman Bây giờ còn 6 mét 6 Saman nữa cơ mà 6 <laughs> mét 6 Saman luôn Đấy kẹp thêm hai con Saman nữa luôn Đấy Lên 10 là có bốn con Saman rồi Nhưng mà đây tôi lên hẳn 12 luôn Kẹp thêm hai con Saman nữa đấm cho nó khỏe anh em ạ Mà nói chung là cái bọn Egosit thì nó cửa gì nó đánh được với bọn Saman anh em ơi Counter muôn đời rồi Ra hẳn con 7 luôn Ra 7 không ăn thua Cái lý do tại sao anh em biết không Chơi sai sách giáo khoa anh em ạ Cung đen chưa lên 3 và đã áp 10 Rất sai sách giáo khoa luôn Rồi Bây giờ Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái chén thôi Lấy cái chén Đó Chuyển đồ cho già đi Tôi cho Saman vào đây anh em ạ Bây giờ tôi kẹp Saman vào đây Rồi Tôi nghĩ là không lên 12 ở đâu Nó gọi chỉ là vui thôi chứ còn làm sao mà lên được 12 Đây anh em ơi Kẹp toàn Saman vào cho tôi Kẹp toàn Saman vào Tất cả đều là Saman hết anh em ạ à. 5 con Saman 5 con Saman ở đây Úi rồi Thằng này nó phải Nó phải chuyển đồ cho con Lancer kìa anh em kìa Nó sợ chín mất đến mức mà nó, nó chuyển đồ cho Lancer Lancer chắc gì đã ăn Ồ À ừ, nó vẫn ăn Khổ đấy, khổ đấy, khổ đấy, khổ đấy Thằng này không không tham con 7 anh em ạ Không tham con 7 mà bắt đầu chuyển sang là chơi là Egosit Xong rồi nó kẹp thêm mấy con Lancer vào Chống mết anh em ạ Trồng mết mà Lancer có đồ của của của ờ, Exit Ranger nó chuyển sang. Đấy mạnh vậy, cũng nguy hiểm. Đấy mà nó vẫn đánh nam thuần cơ, nó vẫn được đánh nam thuần bởi vì nó có kích hoạt 4 wick mà. Là Lancer đánh nam thuần luôn đấy, ở trong bộ Exit. Đấy, tức là nó sẽ kẹp cái con đấy và nó đấm cả hai, nó đấm cả tôi, nó đấm cả thằng thằng bếp kia. Nhưng mà chưa chắc đâu nhá, cái bộ Saman này nó ảo lắm Anh em ạ, à, cái bộ Saman này của tôi nó ảo lắm nó chưa chắc nó ăn được đâu cứ nghĩ là ở lancer thì thì counter được vào vào mết đấy bắn đam phép vào thì là sống đúng không nhưng mà không đơn giản là như thế đâu anh em ơi cái bộ này này cái bộ saman này, này nó ảo lắm nhiều khi nó ra mấy cái con lại đang vật lý cơ ơ ơ kìa đây anh em thấy chưa tôi vừa đẩy được cái 12 máu kìa ui rồi ơi tưởng thế nào anh em thấy không không đơn giản đâu cái bộ saman nó ảo lắm <laughs> Ảo không anh em Lancer full đồ vẫn toàn mẹ quỳ Cưng nỡ như là Lancer có thể chống được bết đấy Lancer rồi còn Ego Egosit Các kiểu thứ vẫn toàn thôi thế thì thôi xong rồi anh em ạ Trận này tôi chuyển hết trang Saman là tôi ăn luôn thằng này luôn Trò chơi thế đến đây nó là kết thúc rồi. Đây rồi Bây giờ tôi thôi một round nữa round sau Round này mà không ăn được thì round sau nhưng mà làm gì có cửa không ăn được anh em ơi Chuyển hết sang Saman thì đâu có bị hiệu ứng Hiệu ứng của 9m đâu À hiệu ứng của mét đâu Bắn không xi nhê Anh em thấy không Thực ra đội hình của tôi chết hết Nhưng mà mấy cái con biến Saman thì nó vẫn còn sống Ui rồi ôi Mạnh đấy Kinh thật Mà cái đội hình này nó counter được cả hai thằng mà Tôi nói từ đầu rồi Là cả hai thằng đều bị counter bởi Saman thôi Mấy con Saman nó không có hiệu ứng trừ giáp nó không bị cái hiệu ứng trừ giáp và nó cũng sẽ không bị cái hiệu ứng giảm kháng phép của chín ờ, của của 6 m anh em ạ. Ngoài ra thì nó còn đấm một phát chết luôn nữa. Cái bọn Saman nó đấm một phát chết luôn không có hồi sinh. Không có có cái, cái, cái chuyện là 3,5 giây bất tử của bọn Exit đâu. Đấy, mạnh không? Ui giời. Anh em thử nhá. Được đấy. Anh em thấy hay để lại tôi một like nha anh em nhá. Clip này mà được ừ, trên 100 like, à thôi 120 like đi Chứ còn 100 like cái giới hạn đấy thì nó hơi ít ừ, Tôi thấy là anh em toàn là dễ dàng đạt được thôi 120 like nhá anh em nhá Tối nay tôi sẽ ra thêm một clip nữa nha anh em nhá Ngày sẽ ra hai clip Nếu như còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để anh em xem tôi chơi bộ Exit Và anh em có thể chọn clip bên phải Để xem một siêu phẩm của tôi Mang tên God Nhện Cảm ơn anh em rất nhiều Và hẹn gặp lại anh em vào buổi tối nay Bye bye